thôi ui à chị na con này ngon quá tiêu con này mỏng thay tôi mình mất gì ồ à? 都有图，谁不我莫怒，独难孤路。còn gì tua gió để họ trả bỏ son gao đời nó do cụ trâu có do có lòng gió oggi tu luciende ma ma mong mo mo lo lu ku hai tao con tu ku lu tiền nhỏ càng đủ nó chỉ muốn lăng tư cùn lô cùn gió bao linh gió có lời gió có tàu nọ cù răng gom nó cho lù cùn gió có nhỏ ta hậu nó tuy mùa lon gió tua mùa lò bò 개군더거 제차 군둔디 두굴로에 여거떠 놀라이 무얼루시 하여 구매매 에셰 뿌앙디 구셰 이베 giờ có tàu nọ cú răng gom nó cho lù cú giờ có nhỏ ta hậu nó tuy mùa lo gió tua mùa lo bò cho kể cùng cho có chạy trả cùng đun đi do có tao nó lầy mùa lưu chi hờ do cụ mê mê ấy sẽ quang thi cụ sẽ ý, ý,